Yes, ngày mai để lấy tiền ra chưa nhớ chưa ông ơi đi em mày chết em mày nhớ đấy tiền bây giờ cháo đi tiếp Thank you. màn chôn tiếp theo bắt đầu